anh có đéo, anh đéo thể chết có người được chết thế nào được mà chết bật mic lên sủa em em đi gần nhau tí nha tưởng nó chạy ngoái toàn người mình vậy con dạo đèo đâu nó đâu nó đâu nó chạy xong rồi nhà bên nhà bên nhà bên sờ ba cái thế Anti-air acquired. Thịt, mày đã có súng rồi. hello nghe tao nói không? Nghe. Có bắn sân bay, có bắn sân bay chết sống đấy đây, không sống. Kéo ba lô thôi Kéo nhặt được đạn gì cả à, mũ bốn không à, luôn Có team mà Ở ngay bên ngoài kìa, đi ngay giữa sân luôn Nhà tao không ở cùng mày Đi để vào đây luôn Một nữa một nữa một. này Đang nữa vào đây. Trên này. Vào đi, dâu hai sao yếu? Không đi Một bắn ngu ấy rồi Đội mày. À, chết. Đang nữa. Tao đâu hai rồi. Anh anh vào cửa sau. Chết chưa? Hết chưa? First blood. Thì con mẹ ngu vãi rồi. Hai thằng đấy đi cuốn máu à, đéo tanh cho mình. Ờ, rồi, 8 đồng 2 sao tự nhiên lại không phản an. Đúng mỗi kill này. Chết vẫn còn cứu được mà. Có hiện hai kill. Survival bonus. Homemade C4 acquired. Sau request nha, không không cứu đâu. Request bro. Mẹ ba lô đâu nhỉ? À, xin đi ba lô em à. Bắn hết cả đạn luôn.

Em chết sau cấp 10 rồi Chắc chưa Ta là vô một đây Ngoại Phải rồi Cấp 1 Thằng kia cấp 2 Sao lại một cấp này cái ba luôn máu rồi ôi nói gì lên cấp rồi nhiều thuốc thế không chưa cho anh Mấy thằng kia, mấy thằng kia nó bắn nhau nó đéo chưa kịp ăn anh ạ. Đi coi sang thằng kia ba viên thuốc. Thế đéo chưa cho anh em thì mẹ bú hết. Ờ không anh. Chia bú một thằng lên cấp 10 trước. Mày gánh cho nhau. <laughs> Chia là đéo thằng nào có ulti là ăn cứt đấy. Hết đi hết trong đây. Em có câu chuyện giàu quá địt mã quan gặp là gặp là gặp là trụng này gặp chưa ui mẹ nó còn lv 1 tí bo vào nó khác lên cho mày mấy lv mà thiệt bởi ăn ờ, dùng nhanh lắm đi lút mình, đi à, mình tránh cái khu này ra được không ta mình nhìn vào để lút chứ sợ có người có gì đâu mèo vai nồi cho mặt xa xa Sát trắng đây này bắn nhau nhé Ừ. Đó là chạy bo tiêu à? Bật vào nhau rồi. Đâu xe vậy? Đánh phải thế. Đâu ngay viên thuốc nào? Subscribe please. has arrived. ba tiền tap tepo survival bonus lên hai crown không bò lên đồi dần có cua chắc rồi người tầm này ăn thì đéo được tao lên một người ai thằng mình mới ai thằng team mình mới level năm kìa tao né đấy không cúp nha dạ không em kém c một này ok em đến em anh lắc mà sơn gần gần gần gần gần gần gần gần hay gần luôn anh có sấm mấy thằng ấy nóc nóc em phơm nha em phơm luôn nha ok em nha chút rồi nha bên phải có người luôn ạ Mẹ, thằng nhiều quá rồi mình để thằng ra góc đấy là đẹp rồi là vào bo rồi này anh ơi anh ơi đâu anh này này quậy cho đồ này anh chiếu cứ đi từ đâu thuốc à sắp rồi ui da tao cần lấy cái cái thằng nào có dao cho nâng cái giáp á mẹ à, vẫn ra một này chứ bơi đéo ra là cái gì cái cu đấy đi vắng à bắn thì thôi nhặt đồ bắn gì đây bắn chết anh làm sao Trên này có da này Ram hai ba lô hai này vứt cho này Lên nhà nhỏ này với tao Thì tao lấy cái da Là được Ui da Có cái da 4 đây luôn ạ Sao kìa Ngon ha Nó cần phải nâng luôn tầm 3 Đây đây đây Anh chấm súng không? Nó nó nó nó chưa chưa chưa đồ chưa đồ Chết luôn Anh sợ trong khu vẫn còn á Mặt chiến thế à Leo lên đây đi Leo dần lên trên đây Đang đóng đồ à, em lại cho đồ này đây lên em cho đồ em cho một viên phát sút anh nghèo mấy nồi ra bây giờ mới lv chín mười một rồi cái mặt người anh tay ui đi mẹ hết đạn ạ trước mặt nào rồi nghe to lên bách về đi đang lên tới nơi rồi ok luôn. con. สุดท้ายรัวเอ้ยก่อนจอยจอยจอยจอยจอยจอยvào công nhá anh có smoke vào chết Amphibious assault acquired. Wow, thằng này đủ năm luôn ạ. À. Về đi về thằng hai cây đỏ luôn này thách cứt Đấy, con cây đỏ nào con cây, đỏ anh em lấy rồi à? không băng đi đâu cho anh cái băng đi tao nhiều rồi ra đấy Đấy, thiếu máu không? Không, máu cho 5 cái à. Đấy, đấy. Cắp sút, cắp sút, cắp sút, cắp sút. anh mắc xanh rồi còn đi đâu mắc xanh rồi mắc xanh, xanh anh cho anh tanh kìa ờ, vứt vứt chân ờ. này anh có viên lam không vậy em thiếu viên lam quá đây này có một viên này ra <laughs> vừa nhặt không đây mở cao su mang đi này tao vứt 13 cái này đâu đâu đâu đâu, cuốn nó đầy máu đâu rồi, đâu. mà mặc dù mình có mẹ nhiều phớt này bẻ, sao đây phải 10 kill anh em ạ 20 kill Tao có quét nhá Đấy Điều luôn Rớm được 2 kill ba cái hỗ trợ Tính dưới kia Tính xanh không ngon đâu Tính xanh không giòn đâu Xuống ăn chúa thiệt thôi Còn 10 thằng Xuống lấy thỏi vàng kìa Tao phun ra mà Thổi Tao lấy thỏi vàng Bộ giáp năm ba lô 5 luôn Tao lên lấy cái mũ năm Ok Mắc mắc Tính ấy Đấy Bố đây Có gì không? 8 Ngon vậy khẩu ấy gì ba sao kìa Ôi bạn khó <coughs> to, to thật bạn khó lắm Em lại có nuclear đây À viên màu trắng thơm vậy Ui á Hình mới luôn Uầy cung 15 lăm, chết cụ của mày Lại khẩu này tiếp ạ được bốn dạ. năm rồi mẹ, bắn phút 15 đéo đéo đéo đéo, đéo bắn được mini trời ơi bắn sniper đéo rồi à chạy bên này đúng không nhỉ anh vừa thấy cái gì cái cao cao đứng đứng cho nó bắn thôi thích anh vừa thấy cái gì nó lượt lượt xuống có thể là không phải có ở dưới survival bonus Thảo xác à? Bắn ở dưới kìa, Còn bọn nó bắn nhau đâu. Mỗi bọn đây đâu. Trái mà phải một khu nhà. Đi. Khu, khu nhà hai bên. Đấy con bot. Hạ nu kìa. Anh chẳng. F Có trường cơ Ê, sớm em có Ê Cảm giác bò bò bò bên đấy đã Ê, đó, đó, đó, đó. Anh em bắn bên này Anh Bên vào, vào, vào, vào đây, Ê, lộ FPS nó Nó để qua đây này Được anh Nó để chân anh bắn anh tim nào bắn một tim thôi chứ Chia người ra bắn hai tim ấy Đang chia ra để đỡ bị đẩy đấy Bọn nó không biết mình bọn mình đâu mà Ba vẫn có đấy qua lại đi ở đây có bốn thằng nó đẩy lên mà tao đang bách về để tao nhìn trên cao này ngay đây chân đá đây rồi đây đây nó để nó để trái để trái này một viên bốn mốt uh, giáp tím vẫn đang ăn, ăn bên này chưa không một viên bên đầu nhà rồi. kệ nó đi hai đang lẻ chưa thấy nguy hiểm chạy được một viên giáp cam bách xuống một thằng rồi nhá thằng chết này hai viên thịt ba viên thôi Survival bonus. Đây, đây, đây. Cái trái phải đi. Con luôn clear gọi vào đây này. Nhà vệ sinh này Đưa một kê một thằng ép ta không ép Có thằng đấy ăn luôn được không? để nó ăn luôn Anh dò này anh dò Dò không tới đâu Đúng rồi, đang lên đường kìa Đấu đấy Ừ, chuẩn bị công này, tao smoke nóc đường nóc đường kill dạ. bonus lên dạ, dạ. rồi quay lại quay lại nhìn luôn anh em ơi đủ đồ đi thôi em có nuôi nhá thấy chấm em bảo em đi đoạn đi tao rồi đi lên trên chứ đi lên dưới nếu cắn đa mà mana titit Cái mặt. Đá luôn. Đá đâu? đá này. À? Bên trên này. Nhà vàng, nhà vàng, nhà vàng, sau tô. Hai thằng nó một nó một nó một hai thằng à ừ ờ còn thằng nữa thằng nữa rồi sai đấy đúng rồi đấy ok này hai survival tầm anh rồi Easy. 11 nho. Ai nồi. Ghê quá. Tôi vào bắn khăng ngay.